chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn lại đến với video tiếp theo của TBL Lời nói đầu tiên TBL xin chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến với mọi người Từ trong cái chuyến hành trình rong ruổi tìm kiếm những ngôi nhà hon, biệt thự hon, khách sạn bỏ hon Thì tình cờ TBL đã bắt gặp một cái căn nhà hon hết sức là to lớn luôn Nằm ngoài phía sau đây TBL nè Thì mời mọi người cùng TBL khám phá những cái bí ẩn bên trong cái căn nhà này xem nó có những cái bí ẩn ly kỳ nào bên trong cái ngôi nhà hon này hay không mời quý à, ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé thì cái căn cái con đường đi vô trong đây á, được lót một cái đá hay là gạch gì á em cũng không biết nữa và phía bên đây á, mọi người người ta cũng trồng cỏ rất là nhiều luôn cỏ rất là nhiều luôn âm tầm rất là âm tầm luôn không biết là căn nhà này có vào được hay không nha nếu mà vào được thì em sẽ vào còn à, nếu không vào được thì em sẽ à, đi xung quanh đây để review cho mọi người cùng xem nha Wow Không biết là có rắn rết gì ở trong này không nó rất là um tùm và nó cảm giác như nó nguy hiểm á cả nhà mình sẽ đây nào cả nhà cái căn nhà này rất là hoang tàn luôn nhìn nó rất là bự rất là to lớn và bên đây bao quanh nó là những cái ờ, cây cỏ phủ kín luôn nha cả nhà và trong đây là cái lối đi lên nè mà nó kín hết rồi cả nhà ơi để em xem thử xem thử coi có cái đường nào đi vào bên trong hay không chứ nó rậm rạp quá rất là rậm rạp luôn rất là rộng lớn luôn và những cái cánh cửa đã được người ta lấy hết rồi nha cả nhà những cái cánh cửa và ton thì bị người ta đã lấy hết rồi wow trong đây nhìn thấy nó rất là nhiều ớn quá là cả nhà hình như là không có đường vào luôn á cả nhà hầu như là không có đường vào luôn chắc em phải à, vòng ra ngồi trước và xem thử mình có vô được cái khúc nào hay không để mình vô mình khám phá bên trong nha cả nhà nhìn nó rất là u ám luôn không hiểu lý do vì sao mà chủ nhân căn nhà lại bỏ hoang một cái căn nhà rất là bự lớn nằm sát phía mặt tiền luôn cả nhà nằm ngay mặt tiền luôn mặt tiền đường ờ, lộ bự á chứ không phải là nằm ở trong hiểm đâu nha cả nhà thì bây giờ em sẽ ờ, kiếm lối để đi vào rất là ớn lạnh luôn ghê quá cỏ mọc ông tập hết Kính mong thần hoàng thổ địa đất đai nhân trạch nơi đây cho con xin vào khám phá quay những thước phim để cho mọi người cùng xem trong căn nhà hon này em phải dạch à, mấy cái cỏ này ra trước đây mọi người chưa thấy ớn quá cỏ ôm um tùm không biết có lỗ có hang hay là có những cái con vật gì hay không ở trong này cho nên là mình phải đi từ từ vào nha mọi người đó rất là ớn luôn mọi người vô trong đây cảm giác gai ốc rồi nấu lên ghê rợn wow wow rồi ông ông ông ông chạy chạy chạy chạy ừ. trời ông cả nhà ơi thôi là nó không thấy đèn nó cắn gì mới sao á wow. trời ơi mất hồn luôn quay lại nhìn thấy ớn luôn nhà này à ô ông bài ong luôn ờ bởi vậy những cái căn nhà hoang này thì nó có những cái mối nguy hiểm cho nên là quý cô chú anh chị nào đang xem thì hãy à, cho em một cái đăng ký và một cái like để ủng hộ em nha Trời ơi Không ngờ luôn mọi người Bởi vì à, trong cái à, suy nghĩ của em á là sợ rắn nhưng mà không ngờ là có ong ờ nó bay ra một bay luôn ghê quá hình như là ong này nó mình mới à, xin phép á đất đai nhân trạch thần hoàng thổ địa ở đây để khám phá cho quý cô chú anh chị xem á cho nên chắc nó không có cắn em á chú một bay luôn á một bay luôn quá dữ Bây giờ thì à, mời mọi người hãy cùng à, vào trong để khám phá những cái bí ẩn bên trong nha cả nhà. Mới vừa rầu ông nó chết ớn quá, ông nó nó nó nó bay ra một bàn tú tú tú tú tú tú luôn để mất hồn mình chạy. Bây giờ mình sẽ à, từ từ mình vô trong nha. Lần này không biết nó có tha mình không, nó quất một cái ngay chỗ con mắt này là thôi chứ má nhận không ra luôn, ú ù mắt luôn á. Ờ, ờ. Quý cô chú anh chị nào đang xem thì hãy cho em một cái gọi là ủng hộ tinh thần nha để để em có động lực để em làm những clip tiếp theo nha wow Hồi bên trong này thì à, mọi người thấy đó những cái căn nhà mà nó có giá trị về cái mặt uh, cửa nẻo á, thì thường người ta đã lấy hết rồi không còn nữa nha còn uh, phía bên trên đây á, thì để em xem thử coi nó rất là nhiều cái thanh sắt luôn và bên trên này thì nó có một cái à, cái vòng cái vòng gì không biết cái vòng dây gì á chỗ này nè mọi người biết có thấy không biết camera có gây lại được không biết wow tìm thấy những con ong nó còn bay á mọi người rồi rồi ghê quá đi à, khám phá những cái căn nhà hoang này à, ngoài à, những cái thành phần xấu ra thì còn tiềm tàng những cái nguy hiểm giống như là những loài ong họ mặt quỷ hoặc là những cái loài bò sát đây là những cái thước phim thực tế nhất muốn truyền tải đến cả nhà để mọi người à, sau một ngày làm việc mệt nhọc có những thước phim giải trí trong đây có một cái cây à, đu đủ nè cả nhà phía trong này thì lại không có cỏ vì lót gạch nha mọi người rồi hồi nãy là em đi vô cái hướng đó là không có bị nó bị à, bao phủ bởi những cái cây cỏ thì thực ra là cái hướng đó là một cái lối vào và cái hướng kia kìa hướng ngoài đây nè ông ờ, ông đuổi em á thì em chạy ra ngoài đó thì em thấy có một cái lối vào nha mọi người lối vào nó ổn hơn cái hướng này hướng ờ, em đi ra thì nếu mà không có cái hướng đi ra đó thì lát nữa không biết đi đường nào ra luôn á bởi cái hướng kia có ông mà phải đi hướng khác mà hướng khác thì không biết có cái vấn đề gì hay không đây nè mọi người người ta đã lấy hết rồi ở ờ, vô trong đây sao cái lữ của em nó tê tê tê tê không biết sao nữa <sighs> không biết có cái sự tâm linh nào phía trong đây hay không thì em cũng từ từ đi vào bởi vì à, một lần rồi một lần ong rồi nói chung là thoát ong mà chích nhiều thì cũng à, nguy hiểm tới tính mạng đó nha mọi người nói chung là thoát khỏi à, lữ hái tử thần phía trong đây thì à, để chỉ nhìn về phía bên trên và phía bên dưới vô trong đây thì cái căn nhà này á đặc biệt là ở trên đây nó trống á mọi người cho nên nó sáng sủa cái cảm giác sợ của mình nó cũng bớt đi chứ nếu mà vô trong đây mà nó tối thử một cái coi thì không biết là không dám vô đâu nha nói vậy đó chứ mà nó tối một cái là rồi không dám vô đó đây là cả nhà sắt rồi cửa rồi những cái gì có giá trị người ta lấy hết rồi nha đây cái cây này thì nó đâm thủng lên trên luôn một pha hú ví trong đầu em cứ nghĩ là sợ rắn nhưng mà cái ai ngờ một bầy ong bay ra đột ngột không biết là camera có quay là được những chú ong hay không thốt chết <laughs> ớn quá đúng là khóc chết trong gan tắc ê cái tiếng động gì trời ơi tim đập mạnh mình vào đây thôi ừ. sợ là sợ sập hầm nữa nha mọi người sập cái hầm cầu tiêu ha cái hầm hố xí gì trong đây là hơi bị mệt á đi cẩn thận Rồi, ờ, đây có nghĩ là một cái à, phòng gì không biết nữa Phòng vệ sinh hay một cái gì Chắc là phòng vệ sinh và đây là miếng mút Mút của nệm ừ. Ở trong đây rất là ngợp ngạt luôn cả nhà Cảm giác nó ngợp lắm Nó thiếu oxy sao Thì bây giờ Em cùng với cả nhà bước ra qua đây thử xem như thế nào nha Ồ. À. Wow. Là cả nhà. Nơi đây là từng có bác sĩ nha cả nhà. Rồi ơi. Bác sĩ vô đây. Em sẽ cho cả nhà xem đây mọi người sao bác sĩ lại chui vô đây ta đây nè rất là nhiều luôn tám cả nhà và cũng có những cái mối nguy hiểm từ những cái anh chàng bác sĩ này ảnh ờ, là bác sĩ mà anh có đầy đủ ờ, trang thiết bị anh ờ, nghiên chiến với mình luôn thì rất là đáng sợ luôn vâng thì thời lượng đến đây cũng đã dài rồi thì rất mong mọi người ủng hộ cho TBL nha thì à, TBL xin à, kết thúc clip tại đây kính chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn những điều tốt đẹp nhất thành công trong sự nghiệp và dồi dào sức khỏe bye bye hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nha